À, xin chào tất cả mọi người Phước Sửu à, đang đứng tại à, một cái giao lộ rất là đặc biệt là đường Nguyễn Hữu Thọ và một con đường à, nối liền từ Nguyễn Hữu Thọ sang Lê Văn Lương và à, có mặt tại một cái dự án rất là đặc biệt à, của thành phố à, Nam Sài Gòn à, trong tương lai đó là dự án tên là Grand Sentosa thì hôm nay Phước Sửu à, phân tích cho cả nhà một cái vị trí gọi là đất địa có 102 của dự án à, như Phước Sửu đang đứng á, là trục đường Nguyễn Hữu Thọ thì cái dự án này á, là dự án gọi là đầu tiên à, khi à, từ quận bãi di chuyển về à, nhà bè đó là dự án à, phía bên tay phải là dự án của bên mình là Grand Sentosa và phía bên tay trái là những lốc căn hộ của à, Sài Gòn sau à, khu dân cư Tân An Huy Trần Thái và dọc theo tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ này là rất là nhiều khu dân cư đặc biệt là không có nhà dân nha tất cả hai bên của cái tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ này là tuyến đường à, rất đặc biệt toàn bộ là rất, rất là nhiều cái dự án như là dự án à, um, Selecta Selecta của chủ đầu tư Capoland à, kết hợp với Phú Long à, rồi dự án à, của Phú Hoàng Anh à, do công ty à, à, Hoàng Anh Gia Lai à, làm chủ đầu tư và một điều đặc biệt à, trên cái mặt đường này là sẽ có một cái khu đô thị GS 350 hectare à, khu đô thị GS này à, là được của tập đoàn Hàn Quốc à, gọi là một cái tập đoàn rất là lớn đầu tư và dự kiến gọi là Phú Mỹ Hưng 2 à, bởi vì một, với một quy mô rất là khủng và à, rất là nhiều cái tiện ích à, dọc theo con đường này thì sẽ có à, dự án à, La Villa nay sau à, và rất là nhiều cái biệt thự à, là dọc theo con, con đường Nguyễn Hữu Thọ thì à, như Phước Sửu phân tích thì cái dự án này gọi là cái tâm điểm bởi vì cái vị trí đón đầu của dự án à, của theo trục đường Nguyễn Hữu Thọ nên đây là một cái tâm điểm gọi là đầu tư rất là ừ, tuyệt vời à, cho quý khách hàng khi lựa chọn Grand Sentosa ha à, với cái vị trí của dự án Grand Sentosa này thì đi về quận 1 tầm khoảng à, hơn 10 phút à, di chuyển à, đến chợ Bến Thành và điều đặc biệt là chỉ một bước chân khoảng 3 phút là mình có thể qua Phú Mỹ Hưng à, đến bệnh viện Pháp Việt à, tầm khoảng à, 8 phút à, đến à, siêu thị Lotte Mart khoảng 5 phút rồi đến à, đại học à, Tôn Đức Thắng tầm khoảng 3 phút và đến à, đại học à, à, RMIT à, Mặt Tiền Nguyễn Văn Linh tầm khoảng 5 phút rất là gần ha một cái vị trí cực kỳ đặc địa và từ cái dự án mình á, là mình đi xuống à, theo dọc đường Nguyễn Hữu Thọ khoảng 7 à, cây số là mình gặp một cái à, câu tốc bến lức Long Thành là một cái câu tốc à, gọi là ừ, rất là sau khi mà đi vào hoạt động thì cái cao tốc này á, thì sẽ à, rất là nhộn nhịp à, từ đây thì mình gặp cao tốc thì mình rẽ tay phải thì mình có thể đi về hướng mà miền tây nè rồi rẽ tay trái thì mình có thể đi về những cái ừ, hướng miền trung và tất cả các tỉnh phía bắc à, và coi như là mình rút ngắn thời gian rất là nhiều khi di, di chuyển vào à, cao tốc à, Long Thành dầu dây này một cái điều đặc biệt nữa từ dự án này kết nối thuận tiện gọi là một bước chân và ngàn tiện ích luôn thì à, cách đây khoảng 10 cây số thì mình sẽ gặp một cái trường quốc tế Mỹ là một cái trường cực kỳ à, danh giá tại Việt Nam học tại Việt Nam nhưng mà cấp bằng tại Mỹ, à, cấp bằng là ở nước Mỹ ha với một cái vị trí à, đặc biệt như vậy thì mình sẽ phân tích rõ về một cái dự án à, mà mình đang phân tích cái vị trí của đó Đó là dự án Grand Sentosa là một cái biểu tượng à, của nhà bè à, khi mà mọi người nhắc đến Sentosa là một cái công viên rất là lớn tại Singapore thì hôm nay á, là Novaland sẽ tái hiện lại những cái tiện ích cực kỳ đẳng cấp tại cái dự án này đó là công viên của uh, Sentosa tại uh, Singapore ha với dự án à, với tổng quy mô là khoảng hơn 11 hecta và có khoảng 1.624 căn hộ và một cái điều đặc biệt ở đây là một cái cụm tiện ích cực kỳ nổi bật luôn có ba mặt giáp sông ba mặt à, có hai mặt giáp sông và ba mặt giáp những con đường lớn và ở đây thì sẽ có những cái loại hình sản phẩm như là nhà phố nè à, shop house nè biệt thự và những cái khách sạn 5 sao ở đây thì có những cái show biểu diễn à, sân khấu nhạc nước cực kỳ đẳng cấp và thu hút uh, rất là nhiều uh, uh, người đến xem cái sân khấu nhạc nước bởi vì là cách đây 2 năm là Tài Nguyên cũng đã tổ chức những sân khấu nhạc nước như vậy hoành tráng như vậy rồi thì uh, khi mà quý anh chị sở hữu những cái sản phẩm ở đây á, thì quý anh chị uh, có thể tận hưởng được những cái tiện ích và gọi là đẳng cấp như một uh, một cái khu chuẩn đô thị tại là Nam Sài Gòn thì à, quý anh chị cần thêm cái thông tin inbox ngay cho Phước Sửu Phước Sửu sẽ là cung cấp cho quý anh chị những cái thông tin đầy đủ những cái lịch là mở bán nè chính sách nè bảng giá và những cái layout thiết kế cực kỳ đẳng cấp của dự án này nhé rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau ạ à.